đại từ đại chi tâm đành Phật ông bà la môn ngu ám vô duyên với phật thuở xưa đức phật trú tại nước xa về trong thành có một vị bà la môn tuổi gần tám mươi giàu có vô số khó đồ không tin đạo đức không biết vô là chưa xong lúc đó vị bà la môn để hết tâm trí lo chỉ huy mọi người làm việc đức phật dùng phật nhãn thấy màn ông sống không hết ngày hôm đó thế mà ông không tự biết cứ mãi biết lo tính nhọc nhằn đến nỗi thân tâm tiểu tụy thần vô phương đáng thương đức phật cùng a nan đi đến nhà ông thăm hỏi ông có nhọc mệt lắm không nhà cửa xây dựng nhiều như vậy dùng để làm gì ông lão đáp nhà trước dùng tiệm khách nhà sau để ở ai dãy bên đâu mùa hạ thì lên đài gì đó xin bữa tin lời Phật không biết lẽ vô thường giờ đây bỗng trông đã sang đời khác rồi Đức Phật nói lại bài kể trước cho các vị phàm chi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 ở đời, người ngu si thì hay lo lắng rồn ràng vì con cái tài sản, vất vả sớm hôm không biết lẽ đổi thay. Ngu muội cùng cực như thế, nhưng lại hay tự cho mình là trí, nên dù gặp được người trí chỉ bảo cũng không thông hiểu Pháp. Ví như muốn tuy đặt trong bát canh mà không biết vì canh, cũng giống như ông lão bà La Môn trong câu chuyện, ngu ám ngoan cố, san tham khó độ, không tin đạo đức, mãi thích cất nhà to lớn đẹp đẽ, dù được Đức Phật từ bi cứu độ, nhưng không tin lời Phật, không biết lẽ vô thường, bỗng chốc đã sang đời khác. Còn người thông đạt, khi gần người trí giấu trong giây lát, cùng hiểu rõ đào màu, như lưỡi nếm được vị, như các phạm trí trong câu chuyện gặp được Đức Phật, nghe Pháp liền được chứng Pháp nhãn thanh tịnh. Người thế gian, do ngu si không tin lẽ nhân quả tội phúc, thích ý làm điều ác, nên làm điều gì cũng rước họa vào mình. Nhân ác bất thiện đã gieo, khi quả khổ trổ ra, lúc đó dù ăn năm rơi nước mắt thì cũng đã muộn màn Và chỉ duy nhất có Đức Phật mới cứu cho chúng sinh thoát khỏi những nỗi khổ đó. Chúng con xin nguyện, nương đức trên Sư Phụ tinh tấn tu hành, học đòi theo chư Phật Bồ Tát, đoàn trừ san tham, xả ly cắt ái,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 đó hồi hướng về nguyện tâm pháp giới các chúng sinh à, thầy đều thể nhập vô sinh nhân nguyện tiêu ba chướng sanh phiền não nguyện được trí tuệ queen.